sau này liệu chúng ta gặp nhau vẫn sẽ mỉm cười hay là chỉ lướt qua mất nhau rồi nên bước sau này liệu chúng ta có thể sẽ có được tất cả nhưng lại chẳng có nhau ta là có vui hãy quên mau